Cách nào để thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra. Tác giả nhận xét hài hước rằng đến chánh án tòa tối cao mà còn chưa nghĩ ra cách để thu hồi tiền phạm pháp cho nhà nước thì ông Thăng chỉ còn cách như truyện tàu đem thân đền đáp. Hình ảnh bài trên IFA Tác giả ước tính với 600 tỷ chia cho trọng lượng cơ thể của ông Thăng thì giá của ông Thăng có lẽ đem so được với đường tam tạng vì mỗi miếng thịt trên cơ thể đều vô giá. Tác giả dẫn lời ông Nguyễn Hòa Bình nói rằng hiện tại pháp luật Việt Nam chỉ được thu hồi tài sản tham nhũng khi công an, viện kiểm sát và tòa án chứng minh được nguồn gốc của tài sản là từ tham nhũng. Cũng có nghĩa các tài sản khác của người tham nhũng nếu không chứng minh được nó từ tham nhũng mà ra thì không được tịch thu. Tác giả cho rằng đó chính là vòng kim cô vì các thủ đoạn tẩu tán tài sản hiện đã đến độ siêu đẳng Hiện giờ chỉ cần có một tài khoản trên mạng và ẩn danh thì việc rửa tiền đã dễ như ăn gỏi gà rồi. Thực tế, theo tác giả, tham nhũng gần như là điều kiện bắt buộc để phần lớn các cá nhân tồn tại trong cơ quan nhà nước, bất chấp ý chí của họ. Hệ lụy của nó là người tham nhũng dám đánh đổi giữa hậu quả nếu bị phát hiện và lợi ích thu được. Khi bị bắt, những con cá vừa vừa chỉ cần lưu ý dán kỹ cái miệng thì ở ngoài các anh sẽ tìm cách chạy tội, chạy tù, chạy bồi thường, xem như hy sinh đời bố củng cố đời con. Nhưng ngày ra tù vẫn còn được một cục tiền to mà cả đời lương thiện không kiếm nổi. Tác giả nhận xét một xã hội vận hành theo những cách quái đản nhưng lại rất nhịp nhàng trong cái lý của nó. Mỗi người đều tìm cách lấy tiền của người khác. Mày ăn của tao thì tao ăn lại của con mày. Và vòng xoắn ốc này cứ tăng lên mãi, một xã hội ung thư, một nền kinh tế ung thư như thế hút cạn mọi nguồn tiền, triệt tiêu mọi nỗ lực và cạnh tranh lành mạnh. Vật giá tăng vọt trong khi tỷ giá đồng tiền thì yếu hẳn. Song mọi thứ cứ tiệm tiến dần đều, giống như nồi nước đun nhỏ lửa khiến cho cả trăm triệu con ếch trong đó vẫn điềm nhiên xem là chuyện thường. Hình ảnh cụ tổng người đốt lò vĩ đại. Nhưng tác giả cho rằng tham nhũng ở Việt Nam là một sinh thể gắn liền với thể chế nên diệt trừ nó là điều không thể. Tác giả nói xã hội Việt Nam đang chứng kiến một sự khai sinh kỳ lạ, luật pháp và hiệu lực của chính quyền dường như được chia làm hai, thời trước khi cụ tổng và từ khi có cụ tổng. Từ khi cụ tổng nắm quyền, hàng nghìn tổ chức đảng với hàng trăm nghìn cán bộ đảng viên bị kỷ luật, bị phạt tù, chưa kể một chủ tịch nước và hai phó thủ tướng đương nhiệm phải tự nguyện rời chức. Chiếc lò cụ tổng vừa cháy thì nguồn củi cung cấp dường như không bao giờ cạn. Chiến dịch đốt lò hay quét nhà của cụ tổng quả nhiên đã tống đi không ít rác rưởi. Nhưng đó có phải là bằng chứng cho sự mạnh mẽ của pháp luật hay không? Theo tác giả là không. Bởi vì những kẻ tham nhũng không một sớm một chiều gây ra thiệt hại nhiều tỷ đồng bởi ngân sách nhà nước đã thành bầu vú mẹ từ lâu lắm rồi. Tác giả đặt câu hỏi lúc đó pháp luật đang ở đâu, các tổ chức kiểm soát và phòng chống tham nhũng đang làm gì. Tác giả phân tích, nhiều năm nay pháp luật về chống tham nhũng không thay đổi nhiều lắm so với trước kia. Vậy nguyên nhân gì khiến cho chỉ khi cụ tổng nắm chắc và bắt đầu vung lên chiếc gậy quyền lực thì những đại thụ tham nhũng mới hiện nguyên hình là yêu quái củi tươi củi khô để nối gót vào lò. Đó có phải là tình trạng tê liệt của chính quyền, của cơ quan pháp luật trong chống tham nhũng thời trước cụ tổng hay không? Hiệu lực của cả nền pháp luật và chính quyền lại phụ thuộc vào ý chí của một cá nhân duy nhất thì vô cùng đáng lo ngại. Nó nhất thời và không bền vững. Khi cá nhân ấy thay đổi ý chí chủ quan hoặc đơn giản là khi ốm yếu, khi thể chất không phục tùng ý chí hoặc khi quyền lực này chuyển sang tay một vị tối cao khác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 VOA cho biết Washington đã vận động Hà Nội trong nhiều năm để xem xét nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược, nhưng Việt Nam dường như còn ngại ngần, vì theo các nhà quan sát, Việt Nam phải xem phản ứng của Trung Quốc. Hình ảnh bài trên VOA. Tuy nhiên, VOA dẫn nhận xét của ông Murray Hilbert thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington trong những tuần gần đây Việt Nam cho thấy họ đã sẵn sàng nâng cấp mối quan hệ với Mỹ. Ông Murray Herbert cho biết, những người mà ông tiếp xúc ở Việt Nam trong chuyến công tác gần đây nói rằng Hà Nội muốn thực hiện việc này song song với chuyến thăm của lãnh đạo đảng. VOA dẫn thông tấn xã Việt Nam khi đưa tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng bí thư Trọng, cho biết hai nhà lãnh đạo này đã nhắc lại lời mời thăm cấp cao lẫn nhau và hai nhà lãnh đạo vui vẻ nhận lời và giao các cơ quan liên quan thu xếp vào thời gian phù hợp. Tuy nhiên, VOA cho biết trong thông báo của Nhà Trắng về cuộc điện đàm không nhắc tới việc Tổng thống Biden và Tổng bí thư Trọng trao đổi lời mời. Nhà Trắng không hồi đáp yêu cầu bình luận về thông tin Tổng thống Biden mời người đứng đầu đảng Cộng sản đến thăm Washington. VOA cho hay trong cuộc hội đàm với ông Trọng hôm 29 tháng 3, Tổng thống Biden nhấn mạnh lời cam kết của Mỹ đối với một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, tự cường và độc lập. Kể từ chính quyền của Tổng thống Obama, khi ông Biden là phó tổng thống. Chính quyền Mỹ luôn bày tỏ rằng họ tôn trọng sự độc lập của Việt Nam về chủ quyền lãnh thổ và không muốn can thiệp vào việc thay đổi thể chế chính trị, điều mà các lãnh đạo đảng luôn lo sợ. VOA dẫn nhận định trên Twitter của ông Vũ Khang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa chính trị học của Đại học Boston ở Massachusetts, thì việc Tổng thống Biden điện đàm với Tổng bí thư Việt Nam – mà không phải là chủ tịch nước là một bước đi khôn ngoan. Bước đầu tiên để nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt là tôn trọng quyền lực của đảng Cộng sản và đảng muốn các tổng thống kế nhiệm của Hoa Kỳ khẳng định nguyên tắc đó không có sự lựa chọn nào khác. Hình ảnh ông Trọng được cựu tổng thống Obama đón tiếp ở phòng bầu dục năm 2015. VOA nhắc lại những đồn đoán rằng người đứng đầu đảng của Việt Nam có thể đang thân thiết hơn với Trung Quốc do việc ông Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau đại hội đảng của Trung Quốc và việc ông trấn áp những lãnh đạo thân phương Tây. Nhưng VOA dẫn lời ông Hilbert cho biết, theo các nguồn tin của ông ở Việt Nam nói rằng chuyến thăm của ông Trọng đã mang lại cho vị Tổng bí thư Việt Nam quyền hạn với Trung Quốc để cân bằng mối quan hệ với Mỹ. Việt Nam giờ đây cảm thấy thoải mái để có thể tiến lên với mối quan hệ toàn diện với Mỹ, ông Hilbert nói. Theo VOA, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên Việt Nam có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mức ban giao cao nhất của Việt Nam với các nước trên thế giới, trong khi Mỹ là nơi nhập khẩu nhiều hàng hóa của Việt Nam nhất và cũng là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam đạt kim ngạch trên 100 tỷ USD, nhưng quan hệ giữa hai nước vẫn ở mức thấp nhất, tức là đối tác toàn diện. Ông Herbert cho rằng kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, Việt Nam và Mỹ đã nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh, đồng thời Hà Nội coi Washington như một hàng rào vào vùng đệm để chống lại Bắc Kinh. Nhưng với một đường biên giới dài với Trung Quốc cách Hà Nội chỉ khoảng 100 km, Việt Nam phải thận trọng khi tăng cường quan hệ với Mỹ. Ông Herbert dẫn các nguồn tin từ Việt Nam của ông nói rằng Việt Nam tự tin rằng việc nâng cấp quan hệ với Mỹ sẽ không gây ra các vấn đề lớn